em thì thấy thế nào ạ có đúng với tiêu chuẩn của anh không anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh nếu mà sau này ví dụ trên tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh Em có phải là người hay ghen không nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm yeah. tôi cái được dạ. không giống như là điều tra xét hỏi về cô gái Rồi bây giờ thì uh, mời em trai uh, giới thiệu về mình. À, em xin uh, gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và em. tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. À, công việc của em là tài xế. Năm nay à, 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. À, chào ờ, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi. Em ờ, đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm ờ, nhân viên văn phòng. Ờ, em làm ở Thuận An em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V ship 1 đó anh À vậy cũng gần anh, anh ở ngay gần chỗ ờ, ngã tư 50 á À dạ em biết ạ Bên dưới vòng sàn phú Trời dạ, ơi, cũng ở sát ạ. bên nhau Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai Ưu điểm của em là chịu khó này thật thà và nhiệt tình với bạn bè không nhiệt tình với bạn bè quá <laughs> đôi khi ờ, bạn bè hay lợi dụng à. sở trường em là thích nấu ăn nấu ăn cũng ngon tốt khuyết điểm khuyết điểm thì em không hút thuốc hơi nhún nhan chút rồi Mày bên mình gái. nói nè ờ, ưu điểm của mình là gì khuyết điểm mình là gì nè ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng và nhiệt tình ạ em cũng có tính tự lập ạ tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á là như đá bóng bóng chuyền hoặc cầu lông vậy đó hả thể dạ. thao tốt mà vâng em có nhược điểm gì không ờ, nhược điểm của em là không được ờ, không nói được dịu dàng cho lắm dạ tính cũng hơi lanh chanh á <laughs> dạ. anh vâng. thấy em cá tính mà thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy cái đấy à, còn phải hỗ trợ à, đấy, à. à. người ta gọi là lanh chanh dạ cá tính quá hả và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm ạ chỉ nấu được bữa cơm gia đình ờ, nhỏ nhỏ thôi ạ nấu ăn thì dạ. đã có anh chị rồi từ từ sẽ học được cường có mấy mối tình rồi em thì có hai mối tình chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi hơn ba năm tại sao chia tay cường? vì thời đấy là em đang chạy xem với lại công việc của em hay phải đi đường dài ừ. nhiều ít có thời gian thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu bây giờ có thời gian để ờ, thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều em làm giờ hành chính không ạ à? em lái xe gì em lái xe tải cẩu còn mình mấy mối tình rồi cưng em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai dai thôi được được mấy tháng rồi còn được lâu ạ lai rai thôi mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá mối tình mà làm như nhậu lai rai <laughs> nhưng mà lý do tại sao ờ, lại, mình... Ờ, thời gian thì không thấy hợp tính á vậy thì bây giờ chị hỏi nè em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình trước hết là phải cao trên một m sáu ạ cao tại em thấp nên em muốn uh, cao để sau này lai tạo giống thôi rồi lai lai tạo giống yeah. Dạ. rồi lai tạo giống nữa đâu cái đó là mong muốn đúng mà mong ừ muốn à. đúng mà không không đen quá như như anh Quỳnh linh là được ạ ôi Quỳnh linh là đen lắm đấy em ạ à. không thế là được rồi ạ anh thế là được rồi đen lắm Ờ, anh không hút thuốc được ạ em hút thuốc không? không anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét bảy Úi rồi cao mét bảy cơ, cao lắm Đừng có mập quá Ôi yên tâm, à? trời ơi, có hết luôn á ừ. Có hỏi không? <laughs> thế em cái đề tài này nó tế nhị quá nhưng mà ừ, yên tâm là bạn này không hỏi nha dạ đại ờ, em hỏi thì cũng không sao ạ ừ à, được được sao? câu này được rồi cảm ơn em nha hey, thôi coi em gái coi cảm ơn dạ, em vâng. hỏi cũng được đúng không vâng hỏi dễ dạ. thương mà tốt là người con người tốt là được ạ đúng rồi à. hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được dạ. quan điểm này anh khoái nè dạ. nãy anh nghe em nói dù hói anh bực mình anh muốn qua rồi đó không <laughs> anh linh cứ nghĩ là anh hói mà rõ ràng ừ. ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều không có bị hói một tí nào cả như anh linh như ờ. này là quá đẹp rồi quá đẹp dạ. đấy dạ. da thì da bánh mật quá đẹp dạ. là ao ước của nhiều người vì anh xô đẹp đi hôm nay có 10 ngày ngoài nắng nó đen vậy thôi chứ thường nó cũng không có đen đến mức vậy ha trai đen về đen giòn đẹp ạ à? đen giòn dạ. đẹp ha dạ được tốt. cái gái này dễ thương quá nha quá dễ thương ờ. quá duyên dáng như vậy là trai vài mối tình là được ha bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này đẹp trai nha dạ. đẹp trai đấy vấn đề là bây giờ bên đây nè ừ. bên đây người ta yêu cầu như thế nào nè bây giờ em yêu Đâu. cầu nhà gái bên chị sao nè để chị trả lời luôn cho em, em biết nè uh, yêu cầu thì bạn nữ à, chịu khó lo làm là được rồi lo làm việc xã hội hay là lo làm à, việc nhà việc xã hội cũng như việc nhà làm ừ. kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít đã mình em có thể lo được hay quá miễn sao bạn ấy phải có việc làm có việc okay. làm hay ừ. lễ phép là được rồi à. Ừ. vậy thôi yêu cầu của em thì đơn giản vậy thì dễ đơn giản thế thôi thế thôi hỏi ý kiến gia đình đúng rồi <laughs> <laughs> ừ, để xem người người thân có ý kiến sao đúng rồi đó vâng em, em đi với ai vậy dạ, em đi mấy chú chào anh ờ, quyền linh chào chị ờ. dạ rồi dạ, chào anh chào ờ, bên nhà gái <laughs> tôi là đinh văn phương là chú ở trong cường bố mẹ cháu thì ở ngoài quê còn ở trong này thì cũng gần các chú thì chú họ thì cũng giống như à. chú ruột tôi có công việc gì thì cũng uh, tụng để à, chia thì, sẻ uh, xa cha thì có chú ở gần mà cháu cường nhà, nhà, nhà chú thì cũng ngoan hiền và chịu khó ít chơi bời mà cũng có thể chưa bày quá thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình <laughs> bạn gái thì cũng đạt cái yêu cầu mà đang cháu đang mong muốn được được chú thấy được <laughs> chú thấy được là được rồi cảm ơn chú ờ, mong là cháu bấm nút này rồi chú nhắn nhủ rồi đó còn em dạ. đi với ai vậy em đi với uh, anh trai và một số bạn bè xin chào uh, chị hồng vân và anh quyền linh tôi là lê xuân vương là anh trai của bạn tâm qua tiếp xúc và cách ờ, nói chuyện của bạn nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi cũng chững chạc lịch sự thì à, bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa em ờ, làm được 8 ờ, năm kinh nghiệm trong nghề rồi bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả ở Không, với... hiện tại thì em đang ở một mình em ở trọ à, đã tự lập đã ở trọ một mình Đúng thì rồi. chắc cũng lo tốt được cho gia đình hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn à. đó. rồi dạ, cảm ơn rồi cảm, ơn, anh thôi thế chúng ta mở rào nhá anh ơi anh rồi, mở ơi. rào mở rào rồi mở rào nào anh, anh có bó hoa tặng em bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi em sẽ có quà tặng anh ạ đây là cây phong thủy em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế người nào cũng là nghề mà anh cốt là đà công việc làm đồng hành chính đáng là không sao anh ờ, gặp em thì thấy thế nào ạ có đúng với tiêu chuẩn của anh không tám chín mươi phần trăm ờ, em thấy anh đen tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ <laughs> anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh thì hầu như là anh làm thể cũng là giờ chính thôi còn một tháng có thể là một hai ờ, buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm tại vì đường thành phố nó cấm thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh không anh nghỉ chủ nhật thôi thứ bảy thì vẫn làm được em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi nếu mà sau này ví dụ như tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh <laughs> cái đấy thì đương nhiên ờ, cái già thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố <laughs> chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết chơi bạn thì hết lòng bạn chơi mình hết hồn rồi <laughs> em có phải là người hay ghen không à, ghen thì có một chút ghen tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai ừ. nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm Thế... tôi cái à. được không giống như là điều tra xét hỏi về cô gái <laughs>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 rồi. Em muốn xin hát uh, vài câu trong bài biển tình ạ. chân nhô lên cao, chân gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế thôi ạ là đám dây tình mới thôi là đủ rồi đó, dạ. đó. cái này là ờ, thay lời muốn nói đó nha em dạ em nghĩ gì về anh em thấy ờ, anh cũng là người chân thật tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân em thì uh, tùy vào tình cảm vậy thôi. như mà sau cho thì mình đến xa thì mình thấy ấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ anh thì có thể là <laughs> ừ, sáu tháng hoặc là sang năm sau hoặc là một năm quan điểm thì con cái con trai con gái em nào thích, con trai nhau. gái em thì con nào cũng được trời trời cho con nào thì mình hưởng con đó có con là tốt rồi đúng vâng anh thì thích mấy đứa anh thì một ở hai rồi em thích ba <laughs> nhà đông con bé vui mà anh thì, thì cũng được thôi <laughs> thì à, anh thì ờ, cháu rất nhiều lắm đông lắm cũng vui ừ. nhà thì đông cháu lắm ừ. em muốn sau này ở đâu em thì ờ, ở đâu cũng được cốt ở đâu phát triển được là được ạ em làm dâu có làm dâu em có dạ em không sao em thích làm dâu ạ vì tốt rồi thích làm dâu em thôi. hỏi vậy thôi chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này phát triển cuộc sống trong này sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ dạ. <laughs> rồi chúng ta tiến hành à, bấm nút thôi hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy rồi ạ đây xích vào đây Ừ. <laughs> đúng rồi từ từ tìm hiểu sau nào đấy anh anh bảo rồi anh có lệnh truyền rồi cứ bấm đã rồi tìm tìm hiểu sau sau và tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay Chưa không bấm đếm bấm rồi một hai ba đấy bấm luôn rồi nào nắm tay nhau đi đó Dạ, em xin phép anh được <laughs> quen em gái của em ờ, của của anh để <laughs> em ờ, hứa sẽ ờ, chăm lo cho nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên đi lên anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa đấy còn đây đây nói chuyện với chú chào chú ạ à, dạ nếu mà sau này chúng con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ chăm sóc của gia đình tốt ạ rồi tốt rồi bây giờ chúng ta làm cái thủ tục à, không thể nào mà không làm được đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào dạ, nào hai à, đồng chí xin các anh <laughs> toàn thể <laughs> sau khi họp chúng tôi rồi hôn chứ mà khổ gì hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế Ờ, nó, nó vẫn khổ mà lại khổ, thế. vẫn khổ đâu nào ôm sát bên nào để Thôi tay cho đẹp mày nói nào. về tập luyện sau ạ không huấn luyện ờ, hôn cho, cho nó thoải mái nào làm lại coi đừng có khổ nào nào đây là thẳng thớm lên nào tư lực tư thế cứ như cầm rồi. vô lăng ấy này rồi đấy đấy đi đâu mà hôn mà khổ quá trời luôn